không gà này. Ông gà đi, tôi tôi, tôi bỏ 2 triệu trước ấy. Đấy. Chưa nhá. Rồi đi. Rồi chia luôn. Cục mình chia rồi. Đấy. Đây ẩm 2 triệu. 4 triệu cân căng thế nhỉ. 4 triệu bạn. Nhà này đi nhanh lên. Đấy, từ từ. À được. 4 là cân đúng không? Ừ. 4 này bằng này. Nhà kia thôi. Bỏ ốp xuống. Nhà kia. Ừ, Nhà này bằng 44. Ừ. 44. Ờ, bốn bốn cái chạy 6 điểm chạy 4 thêm 4 1 2 3 4 cân 9 9 á 9 kia chết nha đây đây đây 9 10 rồi đây 9 cơ ăn to ăn 9 bữa hôm nãy giờ là đánh 9 10 9 rô ăn như gì 9 cơ ăn này này sao lại cơ ăn bỏ tiền bình thường là đánh 9 bỏ tiền nhớ à. hôm nay nhất tao giao luôn hẳn này cơ to nhất Chúng mày đánh tiến lên miền Nam hai cơ to lắm không? Bình thường là đánh rô to mà sao lại như này? Không không không không. Bây giờ đổ đi nhá, nhớ Đúng luôn rồi. nhá. Cơ to nhất. À. Cơ, đây, cơ nhất. to đi. Cơ, cơ to. to. Chiều ờ, đây tao sao đâu? Ở đây tao sao? Tao là okay. tao nói Bình là, thường là đánh rô to các bạn. Không không không. Hôm qua ừ. nào vẫn đánh cơ to. mà cái này bên Trung Quốc nó giao thế. Đúng rồi. Trung Quốc nó cơ to. À, cái bình thường là mình đánh rô to thì như đâu? Đánh để hơn phân à? Mệt quá hơn phân cái gì? Nhắc nhắc mãi đã nhắc qua không nghe đâu. Bà không cứ lằng nhằng. Để ờ, chơi buổi Đánh đẻ phân à? Cậy gà Đẻ Tao, tao ăn nhớ nhắc không có quên đấy Ông kia không hay quên lắm Cấu bẩn Cấu bẩn cái gì Đánh vơ va bẩn Mà cứ con gà 2 triệu bạn cùng làm nhãng lên 8 triệu ở giữa đấy ông ạ à. Là 10 triệu tiếng đấy Mà đánh nó đúng luật thì thôi Bỏ rồi Đánh đi Giờ dạ, cơ Bao nhiêu? À 4 triệu cân Cơ rô tay bích nhá Cân đây bỏ sáu xe mày anh sáu ngủ này 8. trời có mắt hết rồi mắt gì đấy đúng thì thôi đúng thì thôi đúng thì ba bốn hôm nay rô to nhất thì tự nhiên thì ông này bây giờ ông... rồi ông đánh tên lên hai cơ có to nhất không thôi nhà đánh vẫn đánh nhà ông năm trăm cho năm lít cho năm lít bỏ vào ông vẫn đánh nhà ông như vậy mày ông đẻ phân ông rô ông vẫn bảo rô to nhất thôi rồi thích cây dao gì cũng việc hết đây mấy triệu cân này bốn triệu à? bốn triệu một hai ba bốn còn lại bốn một hai ba vâng đâu cánh nên đánh như thế rồi ừ, đấy luôn bảy nước nó bỏ là thêm bao nhiêu tám triệu tám triệu bốn thêm bốn á đúng rồi bốn thêm bốn đầu cánh anh kinh nhé bánh bảy nước bỏ là 7 caro còn bỏ. nha dạ, đi bốn triệu bạc. Cái. triệu Mấy điểm? Mấy à, bỏ nó bỏ. Cái lật đi. Ông làm sao? Ông cái đúng không? Cái bảy điểm. bảy điểm. Nó thêm mà. À thêm à. nó thêm nó 4 triệu. Thôi bảy điểm đầu cánh đang căng quá. Căng quá. Căng quá. Cứ phải thế phủ đầu luôn thật ra là đánh rất khó đọc nhìn nhưng không đọc được cứ phủ đầu luôn này hai triệu tiếng nọ tiếng kia khó đánh lắm cơ xong đến gì đến rô đúng không cơ rô rồi ghép bích bích nhỏ nhất bốc bốc đi lâu kê có cái gì chả được ông mà thích đánh rô thì ông đánh rô khác còn chỗ này là cơ to nhất mọi hôm ông vẫn chơi là rô to nhất thì... cái gì cũng được mà kệ chủ nhà cân ok cân 4 triệu rồi bằng mặt cơ to thì cơ to có cái gì đâu còn đơn giản bằng mặt đấy đầu cánh cân rồi sau bỏ ăn cho được một hai cân đây như nào hai triệu rưỡi ba triệu bốn triệu cân à cân này thêm một hai ba bốn thêm bốn đây bỏ ông đánh thế đi cân cân đấy bảy cân thì ngửa thôi bảy cụ ông vào mạng kia thôi cái tôi nhắn cái tin nó xong đấy chín Ừ. Đổ làm Đây, cầm tiền vào đi. Tiền trả lấy của ông luôn. Lấy gì ờ, bài lo điện thoại tí thua mà kêu. Kệ thôi. Đây là một mớ của tôi. Triệu 2 triệu 3 triệu. 4 này. Đấy, ông chia cho tôi được cái là được. Triệu. 2 triệu xong chưa? Ok. Đây bác ơi, đồ rồi. Chia đi. à, tuyến đấy mình bảy nước đi gặp chín đèn 8 triệu bỏ rồi ông cái ông cái rồi trả vờ chứ bỏ đâu câu cứ đánh đi 4 triệu 1 2 3 4 lại thêm 4 và 4 ông bỏ thêm 4 anh đánh mỗi ông thì... ông ăn luôn đi thêm 4 ông ăn luôn đi để tiền đã Địt luôn, địt không quan trọng. 3 4 có mỗi con cơ. Ông đè phân ông chén là một ván thôi, luật cho có rồi. Đúng rồi. Ừ. Đây này. Đúng không? 1 2 3 4 5 đánh đi, 6 7 Là mấy mấy triệu phân? 9 10. Hả? Chị đi. 4 triệu con đấy. Như cũ. Có gì? Nó không lên không có gì thì tôi bỏ cần tiền. Ừ, nhập cân cân cân cân cân cân một hai ba bốn một nhà cân đây một cân bỏ cái kia nhà kia lấy bỏ rồi đi bảy khúc này tám đi nhanh đúng không ừ, nó tám hơi nước chín ba sáu à nếu mà chín ba bảy là thua chín ba năm là thua mình đấy tại vì mình có cơ to ca cơ mà năm chín ba gà này gà vào gà đi nhà kia đủ gà chưa đó đâu cái vào gà đâu hai. Ừ. anh đi hai triệu này ba triệu này bốn triệu đủ chưa đủ Đấy. rồi ok tiền của tôi đây đủ không không biết ông kiểm đi hấp này thì nhiều quá đem như này đây bỏ rồi à, chưa đến lượt đã bỏ rồi từ từ đã một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười đã đánh 10 triệu 10 triệu không theo được cái này khó nhỉ bỏ rồi Ừ. chín nước em xin bỏ luôn củ cải lên ba Ôi, bốc cái là phải ăn không mất công bốc cái chín nước không nhâm vào riêng chạm vào một hai ba nó chịu một hai ba bốn đủ gà rồi chín nước ông tha tôi đấy chín nước thật tí chín đen xì không cháu mà cũng quy cơ cá cơ xem đây rồi đây rồi đây này cân là mấy triệu cân bốn bốn triệu đúng không à... Ờ. cân đánh Nhá bỏ rồi bài có điểm đâu chín bảy đâu chín ăn đi sáu bảy caro thôi sáu được hộp quá ăn rồi tha lên thuyền đầu cái con biết bảy đọc hai lên lên chín thì đọc hai con bảy với hai lên chín đẹp quá Cũng lên cho con người nữa. đủ ga chưa khổ thân mình bé triệu này quá hai triệu này tôi cầm tôi cứ bỏ gà trước nhà kia bỏ gà không nào không đến tiền mất thì sao một hai thôi Ôi, mình chưa được bốc quán nào sao ấy bóp làm sao đi mà bóp giờ đánh kiểu hơn phân đó gái nhắn tin cho bồ bịch thì nó chả thế ui giời ui giời không được bốc vẫn là thua ngay luôn. ông cà châu anh em bán này bỏ rồi dạ, dạ. đấy bỏ rồi thôi cân long đủ chết rồi hai ba bốn cân rồi đấy cân thêm luôn triệu. vào đây mà ăn này thì giúp ngủ một tiếng thì tám điểm mà ăn gì rồi người luôn nhưng còn thêm 5 triệu gà đi từ từ tôi để tiền đưa lại này ba ba bốn sáu bảy tờ nữa xong triệu rưỡi hai triệu một nhà này ăn đồng ở đâu chiếu mỗi nhà này quế nào ở đây chiếu đi chiếu đi chiếu mỗi nhà này thôi đâu nhà nào tôi đủ hết rồi đây đây tôi đủ hết rồi đấy nhà này đủ chưa đánh không cho người ta bốc cái à bốc cái bốc đi thoải mái làm làm Đấy. làm chia ở đâu hả chia ở đâu đây này chia đây chia con cu luôn à có tính con cu nào quy tính luôn vướng đây càng tội ừ, lần sau không đánh mình lật không kệ kệ đã thế đánh cho đánh thoải mái không có đổi không không đổi à, ờ, cái cơ tàu kia rồi điên đi đổi tiếng này không thèm nặng luôn cái cơ tàu cho công đánh nhé đục đánh mấy triệu cân 4 triệu Tôi chưa lên bài, kệ các ông cứ đánh đi 4 triệu Không 2 triệu Mấy à? 6 triệu Con quy đấy Nhìn thấy con quy cơ chưa? Quy cơ, cơ gì? Chán nhỉ? Ông đánh kiểu này em không có gì Mấy là cân? Thần 6 triệu, nhẹ không Nó thêm 2 triệu mà Thêm 4 triệu đủ 10 À, ừ. Địch này biết Tổng biết. 10 biết cái kiểu này tôi hay đánh tổng 10 lắm nhà này 10 triệu cân ba nhà vào à thế mình phải lên bài thôi 6 7 8 9 10 còn lại 5 ừ. 7 4 5 cái bao nhiêu tiền cân nhỉ ừ. ông này đuổi hai ông này đuổi 5 à ông này đuổi mấy tôi đuổi 4 4 9 ông này đuổi 5 11 11 11 triệu vào cân 2 3 yếu thì về nghỉ đi 11 thêm 9 Ui 1, 2, 3, Tiếp nha 6, 7, 8, 9 11 thêm 9 đấy Tôi 18 triệu con đúng không? Đúng rồi Ok á à, Thêm 4 Thêm, thêm 5, 5 18 thêm con 9, 18, 18. 4, 3, 4. 59 tôi 14 triệu cân, 13 triệu cân ừ. Đúng rồi chưa ai bỏ bài gì chưa bỏ nhà này bỏ chưa đấy con cần bóng gì con nói gì nhiều mà con thế bài mình chắc... tố thêm à ừ. chín này chắc cứ thua sơn rồi ừ. mấy nhỉ chín kia chín một hai ba bốn năm mười bốn sáu bảy tám chín mười mười một mười hai mười ba mười bốn đúng không mười lăm mười sáu mười bảy 18 19 20 20.500 thêm 6 ông này nhiều đấy ông là tôi đã thêm 19 rồi chín này chín thì bỏ đi cút ngay đi còn ngứa mắt còn ông chưa dạ. tôi bao nhiêu tiền 6 triệu cân 6 triệu 6 triệu à ừ. ừ. triệu 6 triệu ông chỉ có một ván đẹp hơn tôi thôi chứ còn bây giờ đánh cái này nó là 50 50 hết 6 thêm 10 đúng không ông kia từ từ suy nghĩ đã họ bỏ tiền đã Bây giờ mà rửa bài ra họ chứ bỏ tiền thì làm sao lấy tiền họ đúng không? Tôi thì cũng bỏ thôi. Tôi thì cũng bỏ. Ôi chín ca rô mà bỏ á? Ca rô, ca bảy Bố ạ. À, mười mười mười con em luôn. Ờ, ờ, Chết mẹ rồi mình vừa vừa nãy là là là ngửa một con quy cơ mà nhỉ? Ừ, quy cơ đấy. Đánh nào đánh? Mình lại rối. Mấy là cân nhỉ? nhanh lên suy nghĩ để tính bài thế này à đây đánh nhanh lên 10 triệu 1 2 3 4 5 6 7 10 8, triệu cân 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 thêm 10 thêm 10 à ừ số thêm nhỉ 1 tố hay nào 2 3 4 5 cân lành 6 7 8 9 tiền ra là một cưới ui là cân đúng rồi cân cho đủ 10 cân đấy anh em này nó tố tôi trước nhá đây này nó tố tôi trước đấy cơ, cơ đây này ông lật lên cho tôi vui đấy không phải ai đâu ông lật lên cho tôi đấy lấy cái gì đấy đây cơ nhưng mà ba thằng bằng nhau đuổi đấy kinh gì ba con gì con sót con gì mình cả vẫn cầm được ba con gì à khiếp nhỉ bố con gì bố con gì bài bố con gì đèn thật ông tìm xem ở trong này có con gì nào không à, lên con gì rồi vẫn gặp được ba con gì kìa tôi nghỉ đi nhà này có tiền đâu còn đây anh hết nó đi phải mình thôi thôi đánh đi không đủ Tiếp theo cái chương trình này thì mình sẽ giải thích anh em cách sử dụng con máy điện thoại đánh bài khi mà mà mà chuyển đến chế độ từ đánh à, gọi là là rô to nhất chuyển sang cơ to nhất thì bạn các bạn đơn giản chỉ cần ấn vào đây này chỗ cài đặt tùy chỉnh như này đây chỗ màu sắc bài này ví dụ như các bạn muốn là cơ to nhất này thì các bạn cho thằng cơ này là số 1 ví dụ các bạn muốn cho rô to nhất thì cho thằng rô là số 1 mình nhấn đang ở số 2 mình nhấn dấu trừ thành số 1 đấy và thằng thằng cơ này bây giờ chuyển thành số 2 thì bây giờ là cái chế độ là rô to nhất đấy sau đấy là mình chuyển trở về và ấn bắt đầu trò chơi trong quá trình chơi mình sẽ để ở chế độ tai nghe siêu nhỏ đút sâu vào trong lỗ tai người ngoài không thể biết là mình đang dùng dùng tai nghe còn bây giờ tôi sẽ test bằng loa ngoài cho các bạn thấy là cái máy này nó báo chuẩn như nào tất nhiên là chắc chắn 100% là khi mà sử dụng cái máy này ấy thì là độ chính xác nó là tuyệt đối và máy này là máy cái dòng cao cấp nhất trông rất là chắc chắn đấy và báo nhanh rộng đây này đấy đặt xuống phát báo luôn ba thì mình trộn ba cây ra một hai ba đấy hoặc là mình trộn xuống như này đấy thì mình chia bài ra bốn nhà bài mình sẽ là bài cao nhất và nếu như có hai con mà hai hai con điểm bằng nhau thì con rô nó sẽ là to hơn đây 8 điểm này đây không có điểm bằng nhau nhá tiếp theo đang chơi mà có một vài thằng nó vào mình ấn này đấy trở thành 5 người này 6 người này 7 người này 8 người tôi sẽ để chơi một chơi là 8 người tôi test cho các bạn nó vẫn chuẩn tuyệt đối và trong quá trình chơi ấy, mình sẽ để ở đây chế độ làm màn hình tối đi giống như là một cái máy điện thoại gọi là người ta để ở giữa bình thường chứ không để sáng như vừa nãy đúng không mình đặt ra này 8 ván bài này 8 thì mình có thể trộn 8 cây xuống hoặc là ví dụ như này, này. máy nó báo 8 thì rất là nhiều cây đúng không các bạn cảm thấy là rất là khó bốc thì mình cứ bốc bình thường mình áng chừng bốc dưới 8 cây cho mình một cái đây đấy như này là bảy cây này mình bốc này bốc trừng này thì mình biết được bảy cây là bởi vì khi mình bốc trừng như này ấy, thì máy nó sẽ báo lại một mình một lần nữa là chưa đủ cây nó báo thêm một cây nữa mình bốc một cây này ra thì chắc chắn 100 phần trăm bài mình lúc này là bài cao nhất đây nhá mình chưa này một hai ba bốn năm sáu bảy tám chuẩn chưa tám nhà bài mình ở đây này bài mình không được liêng rồi thì chắc chắn 100% là bài người ta không có liên được bài mình 9 điểm này 478 này các bạn nhìn thật rõ này còn các bài khác này 7 điểm úp nọc này đúng không 6 điểm úp nọc này nó đỡ lộn xộn 2 điểm úp nọc 7 điểm úp nọc 4 điểm 1 điểm 10 JK không điểm thì bài mình vẫn là bài cao nhất thì đánh bao nhiêu cửa cũng vậy thì bài mình chắc chắn 100 phần trăm là bài mình là bài cao nhất thì đấy là cái con máy nó là nét nhất bây giờ quét xa quét rộng báo rất là nhanh đây là cái dòng dòng dòng dòng dòng CVK 680 còn anh em nào cần tư vấn thì có thể liên hệ trực tiếp số điện thoại trên màn hình